ta từng gặp nhau một thời gian trước rất lâu Cũng chẳng phải xa lạ hay là mới quen đâu Sao mà một lời chào nhau chẳng nói nên câu Thân thờ nghĩ hồi lâu cầm điện thoại vừa vơ ngồi suốt đến thâu Anh từng dặn lòng mình là đừng đâm đuôi Mong lần này gặp nàng là đêm dừng chân quê Khép lại những câu chuyện cay đắng Cầu mong những điều may mắn Để con tim mình lại được một lần say đắm Cô ơi tích bay này hay nhà Chuyện con phố mà không sợ ai Chỉ tiếc nếu như một mai ta chẳng ra bước chân vì một lý do nào đó làm ta sợ sai ai